phơi gì chú dạ phơi thuốc nam hả dạ con ờ, đến đây để ờ, khám phá phơi cây thuốc nam về để ờ, trị bệnh ha chú dạ từ thiện ha dạ mấy cái cây củi này là của mình luôn ha chú dạ ở đây không hiểu sao mà bỏ hoang uổng quá chú ha thuê á dạ thuê mặt bằng rồi không hết hạn hết đã dạ trả cái đây 10 năm hả chú dạ 10 năm mà ở đây vẫn còn tốt quá ha không có uh, trộm hay là gì tới tháo gỡ cầu thang hay là gì đó còn y, si, y nguyên luôn ở đây có một cái uh, bàn thờ ông địa nè không thấy ông địa dạ con ở uh, bình thuận á con đi ngang qua đây con tình cờ con thấy ờ, có cái trạm dừng chân nè con vô con ờ, khám phá dạ à, con cảm ơn chú nha con xin phép đây là cái hòn nam bộ nè mọi người rất là lớn luôn Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại đến với video tiếp theo của TBL Thì hôm nay trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những ngôi nhà hoang, biệt thự hoang, khách sạn bỏ hoang Thì à, TBL tình cờ nhìn thấy một cái trạm dừng chân thật là to lớn bị bỏ hoang là mọi người Đó, nằm phía sau lưng à, TBL nè Rất là to lớn luôn thì cái trạm dừng chân này lý do vì sao bị bỏ hoang cũng ờ, không hiểu vì sao luôn mọi người thì những cái ờ, bí ẩn bên trong cái ờ, trạm dừng chân bị bỏ hoang này thì TBL mời mọi người cùng với TBL để khám phá vì sao cái trạm dừng chân này lại bị bỏ hoang nha cả nhà rất là to lớn luôn Bây giờ em mời mọi người cùng theo chân em để khám phá cái trạm dừng chân bị bỏ hoang này xem có những cái bí ẩn gì bên trong không nha cả nhà. Đây. Bên đây là một cái à, cây xăng rất là lớn luôn. Bỏ hoang. Và phía bên này là một cái trạm dừng chân rất là lớn luôn bị bỏ hoang bây giờ mời mọi người cùng em vào phía bên trong để mình khám phá xem thử có phát hiện được cái gì bí ẩn bên trong hay không nha cả nhà đi vào phía trong đây thì rất là mát luôn cả nhà và rất là to luôn thì à, em cũng có hỏi một số người dân ở bên đây á thì à, người ta cũng à, không hiểu lý do vì sao một cái trạm dừng chân khổng lồ như thế này mà lại không được uh, sử dụng nữa nha cả nhà phía chỗ này có một cái lỗ gì nè đây này sao nó bị sập để không biết nữa thì à, buổi trưa vào đây hồi nãy em tới đây là lúc uh, ờ, 12 giờ rưỡi bây giờ là 12 giờ 43 nha cả nhà đó đây là giờ ngọ giờ linh không biết ờ, trong này có những cái bí ẩn gì hay không bây giờ mời mọi người hãy cùng em à, khám phá vào này Ui, đạp lên mà nó cảm giác giống như nó cái nền của nó không được chắc hay sao á cả nhà phía bên kia thì người ta để chứa gỗ hay sao á nhìn khung cảnh rất là hoang tàn luôn khó hiểu vì sao lại bỏ hoang như thế này không hiểu vì một cái biến cố gì đây mọi người có một cái à, dạt giường nha mọi người thì bây giờ mình sẽ bước lên phía trên cầu thang cái cái cầu thang này vẫn còn nguyên si luôn nha mọi người không có bị tháo dỡ giống như những cái căn nhà hoang mà em đã từng khám phá ở như phía dưới kia em thấy có người à, làm cái gì vậy? phơi gỗ hay làm gì đó. để lát nữa mình sẽ xuống mình tìm hiểu nha một cả nhà wow. Ờ, ờ, ờ. trên đây rất là nhìn thấy rất là mát mẻ luôn mọi người và rộng lớn luôn thì cái giờ này là cái giờ tâm linh nha cả nhà một cái video này thì không biết là có quay hết cái căn phòng cái căn cái trạm dừng chân này hay không quên đi khám à, phá khách sạn nhà hoang bỏ hoang riết quên đây là một cái trạm dừng chân bỏ hoang nó còn khủng hơn là cái khách sạn nữa mọi người rất là lớn luôn nó to rất là to luôn to hơn nhà nghỉ rất là nhiều luôn nha mọi người có thang máy nhưng mà người ta lắp lại nha mọi người người ta trám lại luôn hình như là cái này bỏ hoang nhưng mà vẫn có còn kiểm soát gì đó mọi người những cái la phong nè mọi người những cái la phong này thì à, nó bị bong tróc hết rồi chắc là do nước mưa La Phong mà gặp nước thì thua Chúng ta sẽ à, khám phá một vòng ở đây nó cảm giác nó rất là trơn trượt nha cả nhà đây là những rong rêu này và nước những cái cây này nè cây dương sĩ mọc nè đây là tầng 1 nha cả nhà quá rộng lớn luôn rất là to lớn luôn Wow. Những cái cầu thang này thì vẫn còn nguyên xây luôn. Em nghe có tiếng bước chân cả nhà. Tiếng nước chảy nữa. Cả nhà thấy rộng lớn kìa chưa? Từ bên đây nè. Qua bên đây nè rất là rộng lớn không hiểu lý do vì sao lại bỏ hoang à, tiếng nước chảy từ phía dưới kia mọi người nước chảy nằm phía dưới đó lên đây là lầu 2 nha cả nhà thì không biết là gia chủ có cái biến cố gì hay không mà ở một cái vị trí mặt tiền đắc địa như thế này và một cái cơ ngơi thật là rộng lớn như thế này một cái trạm dừng chân bị bỏ hoang thật là bí ẩn em có thăm hỏi những người xung quanh đây thì mọi người đều nói là không biết nha cả nhà trong cái căn phòng này bước vô rất là hôi luôn cả nhà sẽ chết rất là thúi luôn <coughs> thui quá đây là cái nhà vệ sinh nè mọi người là bô bồn cầu vẫn còn nhà vệ sinh rất là lớn luôn vào đúng cái giờ linh giờ ngọ nữa mọi người mà đặt chân tới đây á cảm giác rất là u ám luôn mọi người không hiểu lý do vì sao mà gia chủ lại bỏ hôn một cái cơ ngơi giống như gì rất là đồ sộ luôn rất là to lớn luôn có thang máy nha mọi người thang máy chỗ khung này nè nhưng mà người ta đảm bảo an toàn hay sao á người ta clip lại à? nè cả nhà ha. trên này thì nó đã bị nứt hết rồi nha cái căn trạm dừng chân này rất là đồ sộ luôn nhưng mà em không có nghe được những cái câu chuyện tâm linh xoay quanh cái trạm dừng chân này trong đây là cái nhà vệ sinh vô đây tối nhà vệ sinh nam không biết là buổi trưa này có những cái à, thành phần bác sĩ vào trong đây hay không hoặc là những cái à, tội phạm á người ta lẫn náo ở trong cái những cái khu nhà hoang hay không rồi nhìn thấy cái view này mọi người view rất là đẹp luôn view mát mẻ đẹp đẽ Ôi Bên kia có những cái khu Nhà nghỉ cho nhân viên cơ khí khu A Và bên đây là Cái khu C nè cả nhà Wow Vậy là một cái video này sẽ không bao giờ mà khám phá hết toàn bộ cái khu này được cả nhà ơi. Rất là rộng, rất là to lớn luôn. Wow. Rồi. Mình sẽ à, bên kỳ Ha. Rất là rộng, rất là lớn luôn bỏ hoang cái này chắc cũng trị giá ngàn tỷ trong này cả trăm cả ngàn tỷ trong này chứ không ít đâu Ồ, ờ, có một cái chú kia chú uh, phơi cái gì cà phê hay phơi cái gì trà cái gì wow ôi bên đây cái đường nó bị lắp là cả nhà không có đi được cái, cái ngõ này em sẽ à, quay lại và đi phía bên này căn nhà hôm qua rất là nhỏ luôn nhưng mà những cái câu chuyện tâm linh đó rất là rùng rợn luôn cả nhà không phải nhà bự là có tâm linh ớn đâu nha đây là mọi người chắc đây là kỷ niệm những thành viên ở trong ấy thì em đến đây khám phá em cũng không có đụng chạm vì gì trong đây nha bất cứ thứ gì mình chỉ xem nhìn rồi cái bè ngày 4 tháng 6 năm 2011 là mười mấy năm rồi 11 năm rồi nha cả nhà 11 năm mà không biết là ở đây bỏ hoang bao lâu tự vì à, thấy là đại hội đại biểu mà đúng cả nhà có thể là cái đợt dịch này ảnh hưởng tới một cái à, doanh số doanh thu của cái trạm dừng chân này con chim nó bay vô nó đụng vô cái cái cái cái kiến cả nhà chim cu á chim non nó cũng chưa biết uh, phân biệt giữa cái kính và cái uh, không gian trống để nó bay ra nha mọi người thì bây giờ em sẽ không đi hướng đó nữa nha mọi người để cho nó từ từ nó ấy chứ mình đi qua cái xong cái nó không biết nó đập đầu vô kính nó ấy nữa đây là một cái à, trạm dừng chân rất là lớn rất là khủng và những cái à, cầu cơ hay là những cái à, tâm linh trong đây thì em không thấy nha còn phía dưới kia chắc có lẽ những người ở trong đây người ta tận dụng để người ta cắt củi và dùng để phơi ờ, đồ ở mọi người bây giờ mình sẽ đi xuống đó bằng cái lối ờ, cũ nha cả nhà những cái miếng ờ, thạch nhũ nè cả nhà chứng tỏ trên đây nó bị thấm nước rồi nha mọi người chắc có lẽ ở phía trên đó nó bị vô nước đó mọi người cho nên là nó mới rỉ xuống đây nè trong cái à, trạm dừng chân bị bỏ hoang này TBL không có phát hiện được cái tâm linh nào trong đây nha cả nhà chắc à, là người ta cũng có thể là mới bỏ hoang đây hoặc là ừ, ban đêm á sẽ có người đến đây bảo vệ hay là an ninh ở đây rất rất là tốt cho nên là không có phát hiện những cái à, vấn đề tâm linh cầu cơ hoặc là những cái câu chuyện tâm linh đồn đại ở đây thì em cũng tình cờ đi ngang qua đây tìm hiểu và khám phá cùng với à, quý cô chú anh chị thì à, rất mong quý cô chú anh chị cùng đồng hành với em À, trong những cái à, video tiếp theo có lẽ là ban đêm người ta sẽ canh những cái à, củi đó hoặc là những cái đồ nông sản người ta phơi á cho nên là chắc cũng không có xuất hiện những cái tâm linh